lưu giữ âm thanh cuộc sống tự soạn nhạc chuông Nokia 2600 Classic ngẫu hứng sáng tạo tưng bừng sẻ chia